ơi sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi ta sẽ sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào hãy khoan lên mình trên vai cứ nhận xin này em ơi lại đây với anh mình cùng say phúc lâu dài đừng lo lắng em ơi chuyện ngày mai đã có anh rồi em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim đi qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời bờ vai anh đấy tựa vào đi nếu em đang buồn điều hạnh phúc nhất với anh sẽ là đừng nhìn em cười và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần lại đây với chuyện ngày mai đã có anh rồi em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tìm về anh oh oh. dù dòng bao ghế qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời bờ vai anh đấy tựa vào đi nếu em đang buồn điều hạnh phúc nhất với anh sẽ là đừng nhìn em cười nỗi buồn của em với dần lại đây với anh đi em mình sẽ hạnh phúc lâu dài ta sẽ